cái lúc mà anh quyết định bỏ học ấy tức là sau 2 năm học đại học đúng không ừ. anh quyết định bỏ thế thì cái phản ứng của gia đình người thân như nào anh <laughs> phản ứng đầu tiên của mẹ anh là là tao từ mặt mày ra <laughs> mẹ anh cũng cũng, cũng khá là dễ hiểu <laughs> cũng khá dễ hiểu cho gọi là cho tốn bao nhiêu tiền ăn học tới bây giờ tự dưng lại đi bỏ dở ờ nhưng mà ấy. cái cái cái cái <clears throat> đó là cái khoảnh khắc đấy nó diễn ra như nào tức là anh về nhà bảo chán quá con nghỉ học hay là nó nó diễn ra là em em khá tò mò cái câu chuyện thực ra là hồi đấy là anh um, không nói không rằng thế là anh chuẩn bị một số tiền đi vào Sài Gòn thế thôi anh à, anh đã sẵn sàng uh, chuẩn bị uh, sẵn một số vào tiền. trong đấy nhưng mà vào trong đấy một thời gian thì không không quen để ra ngoài này um, uh, bởi vì là kiểu nhưng mà sau đấy thì kiểu tức là mình tức là lúc mà ra lại ngoài này thì kể là thì mâu thuẫn gia đình nó rất là lớn đấy ừ. kiểu bố mẹ với anh thì suốt ngày cãi nhau ấy thì có vẻ thứ bắt anh phải kiểu vẫn vẫn xoay quanh câu chuyện là đúng rồi học. là là bỏ học ừ, ok tức, là, là nó sẽ tạo ra một cái mâu thuẫn rất lớn đúng rồi tức là cứ không học không có bằng đại học thì làm được cái gì ừ. Đấy thì thì thực ra lúc đấy thì anh còn trẻ và anh rất là cứng đầu thế nên anh chỉ muốn chứng minh một điều ấy là kể cả không có bằng đại học anh vẫn làm được cái gì ừ. đấy tức là kể cả không có bằng đại học thì anh vẫn làm vẫn làm được công việc vẫn có lương lậu các thứ vẫn vẫn vẫn ok được đấy là thực ra là hồi đấy mình cứng đầu mình quyết tâm là mình mình chứng minh cái việc đấy ừ. <laughs> thì, thì nói chung là hồi đấy cãi nhau nhiều lắm nói chung là cứ dăm bữa nửa tháng lại lôi cái việc là anh không học đại học ra ấy rồi là xung quanh bạn bè lúc đấy thì kiểu đã học xong hết rồi ấy xong rồi là trong nhà cũng thế nên ra là lại càng nói là bố mẹ anh thì lúc nào cũng tức là có một cái là luôn luôn nói là kiểu cái bằng đại học không cần nhưng mà nó là cái tấm vé đấy, ừ. để để có thể là à, làm việc được các thứ ấy thì anh anh hồi đấy anh không tin được việc đấy ừ. nên là anh cứ quyết tâm là kể cả mình chứng minh kể cả mình không có bằng đại học thì mình vẫn có thể làm được những cái công việc mà mà những người mà có bằng đại học không thể làm được bằng mình nữa đấy thôi nó chỉ có quyết tâm thôi nhưng bây giờ thì anh hồi đấy anh tin thế thế là bây giờ thì sao <laughs> bây giờ thành thấy hồi đấy anh hơi ngu <laughs> thực ra không phải hơi ngu mà thực sự khá là ngu ấy <laughs> cái vấn đề ấy, nó là vừa vừa ngu dốt ấy xong lại vừa cứng đầu ấy thành ra nó thành một cái nó thành một cái gọi là một cái combo nó hơi hơi hủy diệt <laughs> hơi hủy diệt hơi hủy diệt <laughs> tức là kiểu hồi đấy là mình mình kiểu mình đóng tai bịt tai vào không lắc đầu không nghe ai cả đôi khi chính ra mọi người nói mình lại càng cảm thấy bị tấn đúng công rồi, đúng rồi mình mình càng, người ta càng muốn mình làm cái gì thì đôi khi là do cái lúc ấy còn trẻ với cả còn còn húng ấy ừ. Thế là càng làm muốn ngược lại đôi khi chỉ muốn thực hiện bản thân mình thôi Ừ. đấy thể hiện bản thân mình nhiều khi chưa biết thể hiện bản thân cho ai cho ai <laughs> đầu tiên là thể hiện bản thân cho bố mẹ đó là bây giờ tôi mới chứng minh là bố mẹ có một chứng minh là bố mẹ sai <laughs> liệu liệu sau này giả sử như anh anh mà làm bố chẳng hạn mà con anh quyết định bỏ học như thế anh anh sẽ như nào thật ra nếu như mà giả sử như mà là con anh mà bỏ học chẳng hạn ấy thì anh sẽ ủng hộ nó ừ. <clears throat> nhưng vấn đề là nó phải chịu được cái cái cái trách nhiệm cho cái việc đấy ừ. đấy phải tự chịu được trách nhiệm cho việc đấy. Ừ. đấy có hai việc thứ nhất là phải tự chịu trách nhiệm việc đấy và thứ hai là trả tiền học phí cho tao <laughs> làm gì là phải trả nếu như mà mình đã quyết định là mình tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình rồi thì nợ nần nó phải trả đúng không ừ. đấy thế nên là đấy có hai cái việc đấy làm được thì ok không làm được thì quay lại đi học tiếp <laughs> cũng hợp lý cũng hợp lý ừ. thật ra ờ, em thì background hơi ngược một tí là em thì học hết đại học à không em cũng bỏ học đại học nhưng mà em bỏ học để đi học lại học chỗ khác <laughs> tức là ban đầu em học ở <clears throat> em học ngoại thương được một kỳ thì sau đấy thì uh, kỳ đấy em đi học ít đi học bản năng đã cấp thì nhiều thực sự em đã học rất nhiều ở những cái buổi hội thảo oriflame <laughs> thực sự em đã học được rất nhiều thứ thế là sau rồi em quyết định à, nhưng mà sau rồi mẹ em bảo em đi học ờ, sau rồi đi học em đi du học em đi học phần lan <coughs> lúc đầu em học một trường thế xong rồi cái trường đầu tiên tại vì tại sao em em sang bên phần lan ấy là <clears throat> cái trường đầu tiên là em gần như em chả chuẩn bị gì ấy. tại vì lúc đấy em đang bán hàng đa cấp em đang kiểu cảm giác đây mới là cuộc sống <laughs> kiểu tôi cố gắng để trở thành một... với cái tóc như này đúng không <laughs> tôi sẽ cố gắng trở thành một giám đốc vàng à, nó nó có mục tiêu ờ, cuộc sống nó có mục tiêu nhưng mà đấy thì, thì thế nên là cái lựa chọn mà sau đầu tiên đi sang học Phần Lan ấy thì thực chất là em kiểu apply random ấy, kiểu linh tinh luôn ừ. xong sang đấy xong sang đấy em mới ờ, lúc đầu em không định đi cơ thế nhưng mà đến lúc em đi rồi ấy, thì em mới thấy là à cũng cũng hay cũng ok thế lúc sang đấy em bắt đầu tìm hiểu mới phát hiện ra ồ có một trường khác có vẻ ngon hơn và xịn hơn hệ thống ok hơn thế rồi em apply nhảy sang trường đấy thì đấy mới là trường cuối cùng em <laughs> em kết thúc tức là em cũng tính ra nói là bỏ học ừ, hai trường đại học kiểu nó bị cắt ngang giữa trường xong ừ. nhảy nhảy đấy nhưng mà cái này thì đương nhiên chỉ là một câu chuyện là vui vui bên bên lề thôi <laughs> nhưng mà thật ra <clears throat> để ờ, cái ý ở đây là khi em học đại học như vậy thì em nhận thấy là Ừ, cái câu chuyện đại học ấy nó có <coughs> những cái lợi này nhá là ví dụ như thực sự nó cũng xây dựng cho mình một cái tư duy một cái kiến thức nền tảng hay là cách mình tư duy hoặc là đây là đại học của nước ngoài ừ. à, cái này thì chúng, ta cùng trao đổi nhé ừ. là nhất với thứ hai là đại học thì có những cái mối quan hệ ừ. bạn bè này nọ này à, và cái đấy đôi khi nó còn quan trọng hơn cả câu chuyện chất lượng giáo dục đúng rồi khi mà đi học cấp một cấp hai cấp ba thì nó rất là dễ thực ra nó rất là dễ nhưng nó rất là thẳng đuột tức là à, có điểm kém thì ăn đòn điểm cao thì được thưởng kiểu kiểu như vậy tất nhiên là bây giờ thì nó không đơn giản như thế nhưng mà cái, cái thời gian chẳng hạn nó chỉ như vậy đấy và và và khi mà như vậy ấy, thì tức là khi mà khi mà bạn luôn có người khác đặt mục tiêu cho mình thì nó rất là dễ ừ, đấy. nhưng mà khi mà tự do là khi mà mình, mình tự mình phải đặt mục tiêu cho mình ấy thì lúc ấy thực ra rất là khó rất là khó luôn mà cái môi trường đại học ấy nó lại cho mình được cái là mình nhìn được những người khác đang làm cái gì đấy cùng với khoảng thời gian đấy họ đang làm cái gì đấy và cùng khoảng thời gian đấy mình đang làm cái gì đấy thế là lúc đấy thì mình chỉ nhìn thôi còn nhiều khi là mình cũng chả làm gì cả <laughs> tôi nhìn thấy một đứa kiểu suốt ngày học bổng thì mình cũng giỏi đấy xong rồi mình ok chứ <laughs> ok chứ nhưng mà sau đó thì đấy, kiểu mình vẫn đi chơi điện tử đến bốn sáu sau đấy xong rồi vẫn thi lại đều đều ấy, ừ. nhưng vấn đề đó là nếu như mà nếu như mà mình mình chịu quan sát đấy và mình đôi khi là mình chỉ ghi nhớ những cái cái trải nghiệm như vậy thì đôi khi là sau này nó lại giúp ích cho mình rất là nhiều ừ. đấy nó lại giúp ích cho mình rất là nhiều thì cái hay nhất của đại học thực ra nó là như vậy nó là cái nó là cái khoảng rằng nói một cách theo một cách nào đó thì nó chính là cái khoảng nghỉ giữa cái việc là đang gọi là mài đúng quần ở ghế nhà trường ấy với Và ra ngoài đi làm người đi làm <coughs> đấy rồi trong đại học thì nó cũng có nhiều những cái thứ mà sau này nó gần gần giống cái môi trường bên ngoài bạn bè ghét nhau chia bè che phái chia phái đi hối lộ người này người kia kiểu kiểu như thế anh không nói hối lộ ai nhá đừng hối lộ người này người kia <laughs> anh đại loại là kiểu kiểu như vậy đấy thì anh có ờ muốn lên trước không <laughs> thế <laughs> đấy chúng ta có thể bàn sau <laughs> Quay lại câu chuyện đại học đã anh em dạ vâng. Nhưng mà anh được lên chức nào <laughs> CEO được không anh? thôi thôi thôi thôi Thôi trước đấy thì thôi Trước đấy thì thôi Ok Thế thôi vậy ở ờ, soi room thì có lưu truyền một câu ấy câu đấy anh nói với ai đúng rồi anh anh có thể vâng. nói trên sóng cũng được vâng làm người không muốn em muốn làm CEO xoay room ấy. <laughs> không sao em nghĩ là <laughs> đấy là đấy biểu hiện của sự ghen tị <laughs> ok được thực sự ví dụ cá nhân em nhé em cũng rất là thích những bạn mà học học hành các thứ thậm chí là học giỏi em rất thích những người học giỏi bởi vì trong quan điểm của em thì em nghĩ là ở ờ, đôi khi là mình học đại học chẳng hạn việc mình không thích nó lắm nhưng mình hoàn thiện nó đến cùng nó cũng thể hiện một tí gọi là phẩm chất của con người đúng rồi ờ, đối đối với em là như thế ừ nhưng mà hồi đấy sếp cũ của anh ấy là bà có bảo sếp cũ nhá <clears throat> trước khi mày muốn thành sếp cũ của anh thì cũng được <laughs> ok à, không được không được nói thế đâu anh chắc chưa <laughs> xin lỗi đấy tức là sếp cũ của anh ấy nó có nói hai cái điều ấy nó là thứ nhất là mình làm cái gì á thì mình phải kết thúc nó đúng đấy. em em cũng tin vào điều đấy và cái thứ hai á đó là bất kể một cái một cái quyết định nào mình đưa ra ấy thì mình phải đầu người đầu tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đó là mình ừ đấy. không có để ảnh hưởng cái quyết định của mình ảnh hưởng đến người khác đấy. hai cái đấy nó là hai cái mà và anh nghĩ là là nó không chỉ đúng với cái việc học đại học hay bất kỳ việc gì thì nó cũng nên như thế ừ. cái đầu tiên là mình mình phải tự chịu trách nhiệm được cho những hành động của mình ừ, đúng đấy. đấy thì đôi khi cái cái đầu tiên đấy nó là mình làm gì mình kết thúc ấy đôi khi là tùy thời điểm thôi càng về lâu nhưng mà cái đấy thì nó lại càng về sau nó càng phải đúng đấy, ban đầu thì có thể bỏ được nhưng mà càng về sau nó càng phải đúng đúng đấy em thấy là mọi người thì hay lấy tấm gương bỏ đại học thành công ừ. Ờ, anh thì nghĩ thế nào về cái này <laughs> nó là nó cái nó gọi là một cái um, outlier một, một cái không đúng là cái survivor bios ấy survivor bios đúng không nó là kiểu cái cái nó gọi là cái gì nhỉ tiếng việt uh, là ờ, cái gì nhỉ um, nó gọi là thiên kiến thiên, thiên kiến người kẻ sống sót kẻ sống sót đấy ừ. thường hay nhìn vào người hay hay nhìn vào cái số thành công ấy mà quên mất rằng ấy đó là thực ra là cái số không thành công ấy nó mới là cái số đông ừ. đấy cái số không thành công nó là cái số đông tức là rất nhiều người thì lấy cái câu chuyện của Bill Gates hay là Mark Zuckerberg ra để trở thành cái bài học gọi là tức là là ờ, thành gọi là cái ờ, nguồn cảm hứng của mình ấy ừ. nhưng mà thực ra nguồn cảm hứng của Bill Gates với cả Mark chẳng hạn ấy nó đến từ túi tiền của bố mẹ dạ, dạ, <laughs> gia đình giàu vãi <laughs> thực sự thế, đấy, ví dụ như là Bill Gates chẳng hạn ấy thì nguồn cảm hứng của ông ấy không phải là một thằng bỏ học khác mà là đến từ cái việc là bố mẹ ông ấy rất là giàu Đấy. đúng bố em cũng rất có, có có cái cái quan hệ để có thể là khi mà ông ấy cái điều đầu tiên là đúng mẹ rồi, mà là do, do mẹ đấy rồi sau này là deal với IBM này rồi, rồi cũng là do mẹ rồi anh hiểu không đấy, thì ừ. thì thực ra là ừ, mình mình đưa ra quyết định đấy <laughs> thì mình phải nhìn xung quanh xem là mình có cái cái, backup nào không là có một cái đường lùi nào không đấy, đôi khi thì mình mình không có cái đường lùi ấy, thì nó sẽ rất là rất là phiền phức rất là phiền phức đấy. con đường này học thì không phải con đường duy nhất nhưng mà nó là một trong con đường an toàn nhất đối với em ừ. em nghĩ là an toàn nhất an toàn và, rõ ràng ấy và tôi nó thuận tiện đấy thuận tiện. phải nói ừ, một cách nó, nó rất là thuận tiện Đấy, ừ. và và và cái cách thức của xã hội vận hành nó là như vậy ừ. đấy. nếu như mà bạn có mong muốn thay đổi xã hội ấy, thì thực ra bạn phải là một phần của nó đã bạn phải hiểu cái điều đấy đã tức là hiểu được điều đấy thì sau này bạn thay đổi thì nó mới tức nó mới nó mới thực tế được chứ còn bây giờ nếu như mà ai mà cũng ừ, khi mà bạn không thể nào mà khi mà bạn muốn một mình chống lại thế giới thì cái đấy nó là cái việc mà thực ra là nó không thể đấy, nó không thể đấy bạn chưa có thể chống lại nó nếu mà là <laughs> trở thành một phần của nó đúng không đúng rồi phải phải phải phải hiểu nó Ừ. trở thành một phần của nó để hiểu nó sau đó thay đổi là phải thay đổi từ bên trong của nó chứ không phải là thay đổi từ bên ngoài nhưng không phải là đứng ở ngoài xong rồi chửi vào đám đông và đám đông ngu hay là xã hội thế này nghe, thế kia em nghe cái hơi quen à không không cái đấy không phải của anh em cũng quen một số người <laughs> anh có thói quen đấy, không phải anh đúng không <laughs> nhưng mà ý là kiểu chắc thế ừ, nhưng mà ý là mình sẽ phải đôi khi là mình sẽ phải phải phải phải đứng ở trong đấy để mình nhìn một tí thì lúc đấy cũng mình đúng. sẽ mình mới có thể hy vọng thay đổi được Thế còn đứng ở ngoài thì cũng chỉ giống chi phèo đâu có làm được gì đâu cuối cùng thì cũng chỉ muốn <laughs> thật ra đấy cũng là lý do tại sao mà em uh, quay về Việt Nam tức em ừ. bắt đầu ở Việt Nam nó học Việt Nam xong ừ. ra nước ngoài xong muốn em muốn làm gì đấy để thay đổi Việt Nam thì em quay về Việt Nam ừ. và sống trong môi trường Việt Nam này và làm thứ gì đấy rồi, tại vì em nghĩ là đúng là nó sẽ rất khó khó có thể gọi là sao nhỉ tức là khi bạn không thực sự trải qua hay không không thực sự mà sống trong một cái không gian một cái văn hóa hay một thứ gì đấy mà nó có rất nhiều những cái những cái gợi ý nhỏ mà đôi ừ. khi nếu bạn vô tình bạn bỏ qua thì có thể bạn sẽ diễn dịch những cái theo hướng hoàn toàn khác theo một theo, theo một cái, hoàn toàn khác vậy thì thì em cũng nghĩ với tương tự với câu chuyện đại học nó cũng là như vậy em ừ. cũng khá đồng tình với quan điểm đấy của ừ. anh ở ờ, một câu tiếp theo của bạn là <clears throat> Em năm nay 2K5, năm sau là ừ. thi đại học rồi mà vẫn còn mơ hồ chưa xác định rõ cụ thể ngành mình muốn học thì phải làm như thế nào. Ừ. Lại mua sách rồi, anh quảng cáo đi. <laughs> Digital marketing. Bây giờ chuyển thành sale, sale director. On stream. Thực ra thực ra cái vấn đề ấy, đó là kiểu um, nếu như mà để gọi là trả lời một cái câu uh, câu câu câu chính xác ấy thì thực ra là em sẽ không thể biết được đúng em cũng nghĩ vậy là là bây giờ em thích cái gì đâu Đấy. nó có hai vấn đề ấy. cái này nó là hai vấn đề cái này thì mình sẽ phải mình ở đây thì phải nói nó cái nó rộng ra mà nó sâu hơn một chút đó là thực ra cái trách nhiệm liên quan đến cái vấn đề về về định hướng nghề nghiệp ấy là nó phải thuộc về phía gia đình, gia đình và nhà trường, trường. Đấy. ở Việt Nam hiện tại là cái công tác đấy rất là yếu đấy. công tác đấy rất là yếu bởi vì bản thân thực ra bản thân nhiều cái bậc phụ huynh cũng là cái sản phẩm của việc là bị định hướng mà ừ. đấy thế nên là là họ có biết tức họ không họ chỉ tức cũng họ chỉ cũng chỉ làm trong cái ngành của họ ấy. họ cũng nghĩ rằng là cái này cái kia tốt đấy cũng chỉ là nghe ở ngoài thôi ấy. và bản thân ngay bản thân họ cũng cũng bị fomo ấy ừ. cũng bị gọi là là nghĩ rằng là con mình theo cái này theo cái kia tốt và bản thân họ không không có được cái đấy nên thực ra ở cái giai đoạn này ấy, gọi là phân vân khi chưa biết cái trường nào ấy thực ra là em nên thi cái trường nào ấy nó phù hợp nhất với năng lực của em đấy với khả năng học của em cũng đúng cũng đấy. đúng để đỗ vào đấy và trải nghiệm cái môi trường đại học sau rồi bỏ như anh ừ bỏ cũng được <laughs> nếu như mà con đủ khả năng bỏ như anh thì bỏ <laughs> đủ ngu như anh để bỏ thì bỏ <laughs> kiểu thế đấy nhưng mà thưa cái vấn đề đó là cái giai đoạn như, như thế này thì thực ra là cái giai đoạn mà là nó sẽ chưa tức là cái cái va vấp ở cái cấp bộ trung học phổ thông nó cái va vấp nó rất là mang tính nó rất là thực ra nói nghiêm túc và nó rất là hời hợt nó đang ờ, với cả nó đang giống như kiểu trong một cái cái cái lồng kính ấy, ừ. cái nó ừ. hoàn toàn khác biệt so với những cái sự tương tác và những thứ ở bên ngoài xã cái đấy nó nó mình không thể trách các em mà nhá mà đôi khi là đấy nó là cái trách nhiệm của của của gia đình và nhà trường, nhà trường. mà đôi khi mà chưa làm được cái việc đấy nhá Và có người có người những người làm được nhưng mà có những người không làm được cái việc đấy chưa làm được ừ. cái việc đấy đấy thì nó nó nó có nhiều vấn đề nó sâu xa hơn những cái mà chỉ đơn thuần là từ các em rất là nhiều thế nên là nếu như mà để gọi là cái với thứ hai nữa ấy, là thông thường bố mẹ không đưa cho các em cái lựa chọn khác đấy thế ví dụ như giả sử bọn em không học đại học chẳng hạn đấy thì có một cái khác nữa bọn em hoàn toàn có thể học nghề thực ra học nghề bây giờ nó lại là một trong những cái đúng em cũng nghĩ học nghề là một, một cái xu hướng tuyệt vời luôn là tốt <coughs> cho những cái bạn mà mà tức là đôi khi mà cái khả năng của bạn không nằm ở cái vấn đề về học thuật ừ. đấy à, ví dụ như anh bạn thân của anh chẳng hạn ấy tức là cái bạn đại học của anh ấy <laughs> là người chơi của anh cũng ấy. cũng bỏ học đúng à, không, không bỏ thằng đấy không bỏ à âu ừ, không bỏ thì bây giờ lại đi không bỏ thì bây giờ đi làm với anh à, à. em trai của của của của của cậu bạn đấy thì là đang là đầu bếp đang là đầu bếp ừ. và là đầu bếp cho những cái nhà hàng Âu đấy và cũng may á đó là có tức là cậu, cậu em đấy thì có bạn anh định hướng tức là ví dụ như cảm thấy không có khả năng thi vào đại học chẳng hạn đấy đi học nghề nhưng mà học cái nghề đấy á nó phải học cái nghề phù hợp với cả cái cái cái năng lực của năng lực rồi đấy thì lúc đấy thì là kiểu cậu ấy đi học nghề và bây giờ nói chung là thu nhập rất là rất là tốt luôn đấy thu nhập rất là tốt luôn tất nhiên nghề bếp thì nó sẽ hơi vất vả một tí nhưng mà thu nhập rất là ổn định rất là tốt bếp. Ừ. không làm bếp bây giờ là làm thành bếp chính rồi đấy <laughs> ok <laughs> nghe đấy thực sự là một nghề em nghĩ là hay là ví dụ như một câu chuyện khác nó nó ở trong nhà anh thôi nó là có một cái cậu ờ, em ờ, em họ của anh đấy nói chung là chắc là nó không xem này đâu nó học nó học tương đối dốt nó không thi nổi đại học luôn đấy thế là nó không thi nổi đại học luôn đấy vì năng lực của nó không nằm ở đấy đấy ừ. nó không nằm ở đấy đấy bây giờ mình nói thì chắc là nó cũng chả vấn đề gì đâu nhưng mà nó cũng, cũng bình thường mà nhiều nó cái chuyện bình thường đấy. Ừ. nhưng mà sau đó thì nó học lái xe đấy, và bây giờ thì nó thành thầy lái xe và thu nhập cũng rất là ổn luôn cũng rất là tốt rất là ổn định luôn đấy có gia đình rồi mà thu nhập rất là ổn định luôn đấy ừ. thì thì cái vấn đề á, đó là đó là khi mà đôi khi á, khi mà các bậc phụ huynh ấy, khi mà nhìn cho các con chẳng hạn ấy, thì phải nhìn là cái đại học ấy, bản thân đại học nó không phải là cái cửa duy nhất đấy và một cái người nào đó giỏi một cái nghề nào đó thì luôn luôn được trọng dụng rất nhiều ngành nghề ở trong cái ngành nghề phục vụ chẳng hạn bây giờ thiếu nhân công rồi là những cái ngành nghề liên quan đến sản xuất bây giờ là thiếu nhân công À, hay là ví dụ như là những cái ngành như lắp ráp chẳng hạn là cũng thiếu nhân công đấy và đấy Đúng. nếu như mà những cái nghề đấy mà trở thành những cái tay nghề giỏi mà được học hành tử tế được học nghề tử tế thì họ hoàn toàn có những cái thu nhập chẳng kém gì những cái những cái, những cái người khác cả những cái ngành nghề khác cả ừ. đấy. thành thành một cái gọi là một cái trưởng thợ máy nó đâu phải đơn giản nó phải có kinh nghiệm nó phải có cái kỹ năng cũng phải học rất ừ. là rõ ràng người ta thì mới được ấy chứ đấy, không phải đơn giản đâu ok cái ờ. cái gọi là cái mình bị rất là sai lầm trong cái hệ thống giáo dục của mình ấy là đưa đại học ấy, trở thành một cái cao nhất đấy và không không nhưng mà thực sự em nghĩ kể cả nước ngoài đôi khi nó cũng vẫn đúng rồi nhưng cái... mà ở cái ở nước ngoài ấy, thì cái vấn đề về định hướng ấy nó rõ ràng hơn như, như mình à, em hiểu đấy bởi vì thực ra em cũng nghĩ là học nghề cũng là một lựa chọn đấy nó lại quay trở lại câu hỏi ban đầu của mình ấy là của em ấy là em nghĩ lựa chọn nào nếu mà không học ừ. đại học ừ. <clears throat> vậy thì rõ ràng là lựa chọn học nghề là một cái lựa chọn mà thực sự mọi người đang đánh giá nó hơi thấp đúng rồi đánh giá nó hơi thấp xã hội nó hơi thấp. trong khi thực sự nếu mà làm nghề tốt thì có thể kiếm tiền và nói chung có một cuộc sống khá là thoải mái và ừ. quan trọng là được làm cái mà mình nhiều khi cũng là đam mê ấy. đúng rồi giống như kiểu một số bạn mà bây giờ cắt tóc chẳng hạn đúng không làm, đúng làm tóc chẳng làm hạn tóc các bạn ấy à. rất là đam mê rất thích hoặc là pha chế ừ, phá, phá chế, chế là, là một, một nghề ấy. rất là ấy mà rất là vui ừ ờ, sau đó thì còn những nghề như là xăm ừ, xăm này đấy, ờ, hoặc là <clears throat> thợ sửa những cái máy móc ô tô thứ này nọ này thợ máy thợ máy này thợ, thợ, thợ may cũng là may. một trong những nghề đấy thợ may ừ. thợ máy này rồi là sửa ô tô này sửa điện tử này thì đấy cũng là những cái nghề mà anh biết có những người mà nhờ đấy mà kiểu làm ra hẳn công ty các, các thứ mà ừ. có sự nghiệp riêng của mình mà Đúng. đấy thì có phải là <laughs> người ta đi đánh giá nhưng có một cái rất là mâu thuẫn nhá đó là kiểu cái xã hội của của mình bây giờ ấy thì nhiều khi thì thì kiểu lúc nào cũng đề cao đồng tiền đấy nhưng mà lại đồng thời lại có một cái tiêu chuẩn kép là vừa đề cao đồng tiền còn vừa muốn học giỏi cơ đấy tức là tức là phải cao đồng phải tiền lại có kiếm tiền giỏi và học dạ, giỏi thì mới giỏi là phải có bằng cấp lại phải à. có vâng. tất cả những cái thứ khác thì người ta nhìn vào người ta mới nể kiểu kiểu như vậy à. đấy, trong khi nó không phải như thế ừ. chả ai được như thế đúng, cả. đúng vậy Các bạn đang hỏi là em 2K6 thích công nghệ thông tin nhưng mà lại thiên thiên hướng theo nghệ thuật à. nên sợ sẽ bị chán liệu có ngành nào ổn không anh thực ra thì vấn đề đó là nếu như mà giả sử như mà ừ, em UI UX được mà ừ đúng rồi đấy tôi là ví dụ như là cái ngành UI UX nó là ngành mà cần kết hợp cả hai đây nhưng bây giờ ví dụ à. như ờ. một cái full stack uh, ừ, ờ, UI UX designer thì thường là người vừa có thể vẽ được nhá ừ. vừa có thể design được nhá đồng ừ. thời là còn vừa có thể gọi là hiểu về uh, có thể nó có thể code được code front end được code luôn front end, code ừ. front end được luôn đấy. đấy thì có những người như vậy Đấy. Nhưng mà nói, nói thế với ừ. anh phải nói lại đi tại vì với bạn 2K6 mà đang xem ấy khả năng bạn sẽ không hiểu những thuật ngữ đâu. À, Tóm lại UI UX designer là người ok. UI UX là những người mà thiết kế cái giao diện dành cho người dùng ấy ừ. ví dụ như là cái ờ, mặt website của youtube này nó là do một người họ người ta thiết kế ra đúng rồi còn nếu x nó là cái trải nghiệm của người dùng tức là em click vào đây nó sang chỗ này click vào kia nó về chỗ khác ấy, thì đấy nó là về về mặt trải nghiệm người dùng user experience ấy và ừ. thứ ba nữa là ở cái cái màn hình mà em đang nhìn đây này thì nó nó do một cái cốt là cốt front end để nó nó tạo ra những cái gọi là những cái item rồi là những cái màu sắc của nó thì khi mà em kết hợp ba cái đấy vào thì thông thường là bây giờ những cái công ty lớn chẳng hạn ấy họ đòi hỏi một cái người làm design thiết kế chẳng hạn ấy phải biết ít nhất là phải có kiến thức về ba cái mảng đấy ừ. còn nếu mà còn trực tiếp làm được thì thường thường lương rất là cao đấy thì hoàn toàn có thể có thể làm theo cái hướng đấy được nếu như mà cảm thấy có tiền hơn nữa thì học thêm đấy. Đúng. có một cái này này, tôi có một cái này này, tôi là anh anh thì anh anh gặp rất là nhiều câu hỏi khi mà bạn hỏi rằng ấy, đó là mình đang học cái này nhưng mà mình có thiên hướng cái khác ấy. Thì ừ. có một cách để giải quyết ấy, đó là tìm cách để kết hợp hai cái đấy vào nhau luôn luôn là cách đấy đấy tìm cách để kết hợp hai cái đấy với nhau giống như hồi trước em đọc một cái bài à, theo kiểu là nếu bây giờ bạn giỏi kiểu tất cả các tức là bạn giỏi nhiều lĩnh vực thì bạn sẽ có lợi thế hơn theo kiểu này ví dụ như bây giờ bạn nằm trong rất khó để đạt được tốt một phần trăm hay năm phần trăm ừ. của một lĩnh vực nào đấy đúng, đúng rồi. nhưng mà bây giờ nó dễ hơn với nếu mà đạt được top 20% của lĩnh vực A. À. Song song đấy bạn nằm trong top 20% của lĩnh vực B. Vậy thì bạn là người mà có khả năng làm được tốt ừ. lĩnh vực ừ. A và B ở ờ, lúc bạn chỉ nằm trong 4% thôi đúng không? Ừ. Kiểu, đúng nhỉ em có tính không phải không phải hai không không không, không. không. Ờ, nó là hai nhân không phải không hai không phải không hai mà không phải không bốn không phải bốn phần trăm không phải bốn phần trăm ờ ừ. tức là bạn lúc đấy bạn bạn sẽ cũng rất là hiếm ấy ừ, đúng rồi bốn hay sao ấy anh nhờ anh tính nhầm rồi bốn phần trăm hai phần trăm nhân hai phần trăm mà hai mươi mà nằm trong hai mươi phần trăm à hai mươi Ở ờ, đúng rồi hai mươi phần trăm bốn phần trăm bốn phần trăm và nếu mà bạn có ba ba lĩnh vực thì lại cái con số ấy còn nhỏ đi nhỏ rồi, đi nhỏ nó đi nữa. nhỏ đi nó còn nhỏ đi nữa thế nên là đấy, tức là càng làm lâu ấy thì sẽ càng biết cách để nhìn ra những cái ngách đấy ừ. đấy những cái ngách đó là những cái mà mình kết hợp những cái kỹ năng khác nhau vào với nhau ấy để mình ra cái ngách đấy tại ví dụ như trước kia khi mà anh làm cho công ty của thụy điển chẳng hạn ấy anh làm là anh làm digital marketing cộng với cả làm làm về data và code thì ừ. lúc ấy anh trở thành một người làm marketing tech ừ. đấy tức là anh làm tech ở trong marketing ừ. đấy. thì lúc ấy thì mình sẽ có những cái lợi thế rất là khác ừ, vừa làm marketing vừa ví dụ như bây giờ bảo một thằng sale đi cốt chẳng hạn thì rất ít thằng người người làm sale cốt đúng không nhưng ngược lại bảo ông ông ông dev mà đi làm sale chẳng hạn cũng rất ít người làm như thế đấy nhưng mà người mà có cả hai cái đấy trong rất nhiều trường hợp này rất là hữu dụng ừ. đấy. kiểu kiểu như vậy đấy, đấy là cách để mình có thể phát đúng triển rồi. thêm đúng không đấy. phát triển thêm bằng cách là nếu tôi có thiên hướng này và tôi lại đang học cái này hay gì đấy thì bóng cái ở đấy tôi nên kết hợp hai cái đấy lại đừng tư duy đừng tư duy nhị, nguyên đừng tư duy theo kiểu là phải hoặc là cái này hoặc là cái kia đấy trừ khi mà tự, tự nhiên đột tử thôi chứ còn lại thì cuộc đời cũng dài rộng mà Đúng. tìm cách để kết hợp những cái thứ đấy vào với nhau thì bao giờ nó cũng cho mình những con đường mà không ai đi giống mình cả